Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần đầu tiên tháng 11. À, sau 2 tuần tôi tạm à, nghỉ à, nhận định thì từ tuần này tôi sẽ bắt đầu lại nhận định quay trở lại thị trường cho các bạn. Như chúng ta biết, tuần qua là một tuần giảm điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam hòa chung với tuần giảm điểm mạnh của thị trường chứng khoán thế giới. Tâm điểm của tuần này chúng ta sẽ là một tuần rất là quan trọng vì nó có thông tin rất là lớn đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày mùng 3 và kết quả thì thường có vào trưa ngày mùng 4 theo giờ Việt Nam. Như năm 2016 thì kết quả có vào 13 à, giờ 30 giờ Việt Nam kết quả đó thắng thua đấy. Còn năm nay thì có thể cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nó sẽ diễn biến phức tạp hơn và cũng không loại trừ khả năng kết quả sẽ có muộn hơn và sẽ có sự tranh chấp nếu không có một ứng cử viên nào giành đại đa số uh, phiếu đại cử tri. Do vậy tuần này sẽ một tuần rất là biến động của thị trường và các bạn hết sức lưu ý nhé. Việc Donald Trump tái đắc cử hay ờ, Joe Biden sẽ lên nắm quyền nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chính sách kinh tế, chính sách đối ngoại, cái đường lối chính trị mà Mỹ đang áp dụng ở khu vực ờ, châu Á Thái Bình Dương, Trung Quốc và Việt Nam. Cái này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn ờ, đến ngay cả chúng ta Việt Nam đấy. Không như chúng ta biết ở hôm cuối tuần thì ngoại trưởng Mỹ có sang thăm Việt Nam có đưa ra những cái ký kết rất là lớn tuy nhiên những ký kết này chỉ được thực hiện khi mà tổng thống Donald Trump à, tái đắc cử thôi chứ còn nếu mà Joe Biden lên thì cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra có duy trì tiếp đường hướng hay không vì chúng ta biết đấy à, cuộc bầu cử 2016 đấy à, TTP à, ờ, tổng thống Obama thúc đẩy rất nhiều năm mới ký nhưng mà Donald Trump lên phát là hủy ngay rút ngay nên nó cũng sẽ rất là khó lường đó là về thông tin uh, địa chính trị thì có thể nói là thông tin địa chính trị tuần này rất quan trọng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ờ, kết quả ờ, bầu cử ờ, của Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Việt Nam Đó, các bạn lưu ý điều đó nên chúng ta giao dịch tuần này cũng cẩn trọng <clears throat> bên cạnh đó một thông tin chúng ta rất đáng lưu tâm đó là tình hình leo thang của dịch bệnh Covid chúng ta biết nhé dịch bệnh Covid của chúng ta mất 3 tháng mới có một người một nghìn người một triệu ca nhiễm bệnh nhưng hiện nay thì mỗi ngày chúng ta có hơn nửa triệu ca nhiễm bệnh và hiện nay làn sóng lây nhiễm Covid thứ hai đang bùng nổ ở châu Âu rất nhiều nước châu Âu đã tái áp dụng lệnh phong tỏa trong đó có Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha nói chung là rất nhiều nước đã tái áp dụng thì chúng ta biết còn Mỹ cũng đã có cái kỷ lục rồi kỷ lục là có gần 100.000 ca nhiễm bệnh một ngày đó chúng ta nhớ lại khi đỉnh điểm hồi tháng 5 ờ, tháng 6 là Mỹ cũng chỉ có 68.000 ca thôi giờ gần trăm nghìn ca và quan trọng là cái tốc độ lây lan và cũng như tỷ lệ tử vong của Covid-19 hiện nay đang gia tăng một cách chóng mặt gia tăng như nào chúng ta sẽ điểm lại một vài con số chúng ta sẽ thấy tốc độ gia tăng của nó <coughs> đây tôi có thống kê đây đây là con số gần nhất là đây chúng ta nhìn lại là ngày mùng 5 tháng 4 mùng 5 tháng 4 nhé sau ờ, hơn 3 tháng phát hiện dịch bệnh Covid chúng ta nhìn mới có 1.200 ca nhiễm bệnh và 64.000 ca tử vong hơn 20.300 ca một ngày à, đến tuần trước ngày 24 tháng 4 thì chúng ta có là gần 500 à, ờ, đây là tôi thống kê lúc 22 giờ 40 đến lúc 23 giờ nó rơi gần 500 ca nhiễm bệnh một ngày và tầm 6.000 ca tử vong nhưng đến tuần này chúng ta nhìn này gần 600.000 ca nhiễm bệnh hơn 7.000 ca tử vong tức là tốc độ ca nhiễm bệnh và tử vong tăng 15% trong vòng một tuần các bạn biết nhé nếu với tốc độ tăng như này thì chỉ đâu đó tầm cuối tháng 11 là chúng ta sẽ có 1 triệu ca nhiễm bệnh một ngày và tầm hơn 10.000 ca tử vong một ngày. Đây là một con số rất là khủng khiếp. Các bạn nên nhớ, chúng ta cần 3 tháng mới có 1 triệu ca nhiễm bệnh đầu tiên. Mà bây giờ nếu chúng ta chỉ cần một ngày có 1 triệu ca nhiễm bệnh thì chúng ta biết là một năm thì chúng ta đến 300 500 nghìn ca nhiễm bệnh thì nói chung là nửa nửa nửa tỷ người nhiễm bệnh thì nó cũng rất là kinh khủng đấy. <clears throat> có thể nói cái việc tái áp dụng à, phong tỏa đối với châu Âu nó là cái đòn đánh rất là mạnh vào cái hy vọng phục hồi kinh tế hình chữ V có thể gọi là bây giờ ai mà nói kinh tế phục hồi hình chữ V là không tưởng nói ờ, là hoang tưởng thôi chắc chắn kinh tế thế giới không thể phục hồi hình chữ V và khó khăn đang bao trùm phía trước cũng như tại thời điểm này chúng ta biết là cái dịch bệnh đang leo thang tăng trưởng 15% số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong trong một tuần thì chúng ta biết là nếu từ đầu tháng đến cuối tháng có thể tăng trưởng đến 50% thậm chí 100% đây là một cái con số đáng báo động và khi nào dịch bệnh còn hoành hành bây giờ dịch bệnh đang có xu hướng là ngày càng tệ đi cực kỳ xấu luôn thì chúng ta phải hiểu là kinh tế phía trước đang cực kỳ mịt mù cái việc phục hồi kinh tế là không tưởng bây giờ lo chống dịch trước đi đã khi nào chống được dịch rồi thì hắn nghĩ chuyện phục hồi kinh tế bây giờ mọi con số tăng trưởng vẽ ra là tuần này tuần kia nói thật là đều là hoang tưởng không thực tế không dựa trên những dữ liệu uh, thực tế đây này con số thực tế của chúng ta nhìn thấy đây này đấy chúng ta nhìn GDP một loạt nước này 10 nước thì 9 nước âm này đỏ hết bảng này thỉnh thoảng lác đác mới lại có nước dương này đây mới là những con số thực tế này GDP Mỹ tuy có một quý 3 phục hồi không tưởng luôn 33% nhưng tổng cả năm vẫn đang 2,9% này quý 4 sẽ lại ta, quay trở lại tăng trưởng âm Đấy, có mỗi Trung Quốc le lói là tăng trưởng dương này nhưng rất chậm so với các năm trước châu Âu này Đấy. Ờ, Anh này 21% này Pháp Ý này Brazil Canada này hầu hết các nước nằm ở trạng thái âm âm rất là sâu luôn ạ. và và quan trọng là dịch bệnh lại đang leo thang hoành hành mạnh hơn tức là xét về bản chất kinh tế phía trước rất là mịt mù tầm nhìn 3 đến 6 tháng thì cực kỳ là mịt mù không biết được bây giờ mới có một số nước châu Âu tái phong tỏa rồi thêm rất nhiều nước khác nữa tái phong tỏa ngành hàng không sẽ tiếp tục tê liệt rất nhiều ngành dịch vụ du lịch khác sẽ tê liệt theo kinh tế còn lâu đâu phục hồi <coughs> đấy là sẽ xét trên ờ, bức tranh uh, chung của nền kinh tế nhé đây tôi không nói riêng đến nước nào kể cả Việt Nam nói thật các bạn bây giờ chúng ta vẫn ngồi đấy để vẽ 7% mới trả 8% năm sau theo quan điểm cá nhân tôi đấy là những con số không tưởng dịch bệnh kể cả chúng ta cũng khống chế được nhưng khi dịch bệnh thế giới không khống chế được thì các đơn đặt hàng nó sẽ không có chúng ta sản xuất bằng cái gì bán hàng đi đâu có ai đặt hàng đâu mà sản xuất mà đòi tăng trưởng một con số không tưởng nói chung khi nào Ờ, còn bây giờ à, rất nhiều người nói vaccine đấy chúng ta biết đấy đến cuối năm nay vẫn chưa có thấy tình trạng cái sáng của vaccine mà nếu vaccine có được sản xuất ra thì cái tính hiệu quả của nó có hay không thì cũng chưa thấy ai khẳng định được và cái thứ hai là lúc nào thì vaccine có thể cung cấp ra toàn cầu toàn thế giới bởi vì nếu một nước được tiêm vaccine nhưng các nước khác không được tiêm nó vẫn tạo ra làn sóng lây nhiễm nó vẫn tạo ra cái dịch bệnh à, thì rất là khó để kinh tế có thể phục hồi Tiêu chung lại thì bức tranh ờ, về kinh tế trong trung hạn tầm 3 đến 6 tháng sẽ cực kỳ ảm đạm các bạn lưu ý nhé. Và hiện nay thị trường tài chính thì đang tách rời hoàn toàn khỏi nền kinh tế thực. Nhưng có lẽ là nhà đầu tư sẽ sớm trở về mặt đất, làn sóng bán tháo sẽ sớm diễn ra à, trên bình diện cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. Đó là xét về yếu tố thông tin. Còn bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích. Trước khi phân tích Việt Nam thì tôi sẽ điểm qua thế giới, đặc biệt là Mỹ. Đây, đối Mỹ thì chúng ta có thể nhìn thấy đấy, chỉ số Dow Jones phục hồi thần thánh, quay trở lại mốc 29.000. Nhưng hiện nay nếu xét ngắn thì Dow Jones đang có mô hình hai đỉnh bé. Đó. Tuần này chỉ cần Dow Jones đóng cửa dưới 26.500 thì nó sẽ chính thức báo hiệu mô hình hai đỉnh và target của mô hình hai đỉnh này sẽ quay trở lại cái khu vực đâu đó tầm 23.000 tức là xu hướng chung của Dow Jones là xu hướng xuống đấy khá là rõ nét luôn nhá chúng ta nhìn thấy mô hình hai đỉnh khá rõ còn nếu chúng ta xét trên chart tuần thì chúng ta thấy mô hình hai đỉnh đã hình thành rồi bởi vì đóng cửa tuần là đóng cửa tuần dưới 27.000 là đã xác nhận mô hình hai đỉnh breakout rồi theo giá close đóng cửa và rõ ràng là Dow Jones sẽ tiếp tục lao dốc xuống thôi nếu theo chart tuần close thì sẽ hướng đến vùng giá là 25.000 đó còn nếu chúng ta nhìn dài mà chúng ta nhìn mô hình Dow Jones với mô hình hai đỉnh lớn này thì rõ ràng chúng ta sẽ nhìn thấy thì cái việc hướng đến đường viền cổ 18.000 trong dài hạn đấy là hoàn toàn có thể tất nhiên là đây là chúng ta đang nhận định bạn nhé nhận định có thể đúng có thể sai chúng ta dựa vào những dữ liệu những phân tích để chúng ta nhận định thôi và việc làn sóng ờ, covid lây nhiễm thứ hai nó đang rất là bùng nổ kết hợp nếu mà có một sự tranh chấp nào đó trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ thì cái việc thị trường tài chính quay đầu lao dốc là bình thường nên chúng ta chuyện gì cũng có thể xảy ra nên các bạn hãy lưu ý là trước mắt thị trường tài chính sẽ khá là phức tạp và xu hướng chung nó là xấu chứ không phải tốt nên các bạn hết sức lưu ý cẩn trọng bên cạnh Dow Jones thì Nasdaq đây cũng tương tự Dow Jones thôi tuần trước là một tuần kém hiệu quả có mô hình hai đỉnh nhỏ chúng ta nhìn rất rõ rồi điều kiện kiên quyết của Nasdaq là đóng cửa dưới 10.600 thì sẽ kích hoạt mô hình hai đỉnh nhỏ và lúc đó quá trình lao dốc nó bắt đầu mạnh mẽ Đấy. đối với SP 500 cũng tương tự như vậy thôi điều kiện kiên quyết của SP 500 là kích hoạt 3.200 Đấy, đóng cửa dưới 3.200 thì sẽ tạo ra cái đợt lao dốc mạnh hướng về vùng giá 2.700 <coughs> còn khi nào chưa kích hoạt thì chúng ta chờ đợi thôi tuần này là một tuần bầu cử Mỹ nó sẽ diễn biến rất là mạnh chúng ta hết sức chú ý còn các chỉ báo kỹ thuật thì báo xuống hết rồi bạn nhé chéo kỹ thuật MACD trên chat tuần báo xuống này SP 500 này chát Nasdaq thì xuống quá rõ luôn đó, chát Dow Jones báo xuống rồi tất cả chỉ báo xuống hết thôi không có gì cả đối với dầu cũng thế việc tái phong tỏa nền kinh tế thì dầu cắm mặt sấp mặt rồi từ vùng giá 40 42 giờ xuống đến 34 rồi sớm muộn có lẽ dầu sẽ lại dưới đầu 3 về đầu 2 là bình thường thôi đối với Việt Nam thì sao chỉ số vn index của chúng ta đây chỉ số vn index của chúng ta là sau một giai đoạn tăng trưởng thần thánh từ mốc 650 tăng lên được cao nhất là 670 hiện nay tuần qua vn index có 3 phiên giảm giá rất là mạnh đấy có hai phiên phục hồi nhẹ lưu diêu nhưng chúng ta lưu ý này phiên phục hồi khối lượng giảm rất là mạnh giá trị giao dịch giảm rất là mạnh còn phiên hôm nay thì sao đây chúng ta nhìn ngay phiên hôm nay đến thời điểm này dòng tiền không biết biến đi đâu mất trước đó thì chúng ta thường xuyên khớp những phiên 8 9 nghìn tỷ một phiên đến thời điểm này gần hết giờ giao dịch buổi sáng rồi chúng ta mới khớp có 2.600 tỷ 2.600 tỷ này nếu chúng ta trừ đi giao dịch thỏa thuận 400 <coughs> tỷ coi như có 2.200 tỷ nhưng mà phiên ngày hôm nay chắc chắn sẽ không nổi 5.000 tỷ tức là chúng ta biết là dòng tiền sụt giảm 40% Đấy chúng ta biết là dòng tiền lớn đã rút đi rồi Đấy, VNI 30 của chúng ta đến thời điểm này em khớp 1.000 tỷ mà trước đó VNI 30 của chúng ta thường xuyên khớp trong khoảng 5.000 tỷ như vậy cả phiên hôm nay VNI 30 sẽ không còn nổi 2.000 tỷ đâu như vậy là dòng tiền sụt giảm hơn nửa trên VNI 30 chúng ta biết là gần như là dòng tiền lớn đã rút đi rồi và dòng tiền lớn rút đi thì cái việc giữ lửa cho thị trường tiếp tục tăng giá là là rất khó và rất nhiều khả năng VN-Index của chúng ta sẽ hòa cùng nhịp giảm của thế giới sẽ bước vào chu kỳ gọi là đao chen trung hạn <clears throat> đây là quan điểm nhận định của tôi các bạn nhé tôi đi chia sẻ quan điểm cá nhân của tôi còn các bạn có thể theo có thể không theo các bạn tham khảo thôi cái này thì tôi có thể đúng tôi có thể sai các bạn nhớ là như vậy có rất nhiều bạn ừ, không có ý thức một chút nào hết à, tôi phân tích nhận định tôi có phải thánh đâu tôi sai là bình thường tôi đúng suốt ngày nó là lạ Đấy, các bạn cứ chạy theo bình luận những lời nói nó không hay tôi thật nha những bạn nào mà tham gia thị trường sau 2010 các bạn không đủ tư cách để bình phẩm nhận định về những phân tích của tôi các bạn phải trải qua giai đoạn sụp đổ của năm 2008 trải qua giai đoạn thăng hoa thần thánh giai đoạn 2009 sau đó trải qua giai đoạn tiếp tục hôn mê sâu giai đoạn 2010 2022 thì may ra các bạn mới cảm nhận hết được thị trường còn các bạn mặt búng ra sữa trên thị trường tài chính vài năm vào thị trường tài chính các bạn không có tuổi gì cả còn tôi phân tích tôi chia sẻ quan điểm là cho những người nào cần tham khảo các bạn không cần tham khảo các bạn vào xem làm gì rất là vô duyên đã không biết gì chạy vào tham khảo người ta sau lại bình luận này nọ này nọ làm gì giỏi thì tự đi một phân tích vào xem làm gì tôi có vào rồi, tôi vào xem các bạn làm gì đâu kệ các bạn chứ các bạn lưu ý nhá tôi đề nghị các bạn nếu đã vào kênh của tôi các bạn xem thì các bạn phải lịch sự không bình luận thì thôi bình luận các bạn cũng phải lịch sự <coughs> đó chỉ số vn index à, theo quan điểm cá nhân tôi chúng ta có thể nhìn thấy trên chat tuần đấy tuần trước là một tuần ra một cặp nến đảo chiều áp đảo luôn xu thế tiếp theo của những tuần sau đó sẽ tiếp tục là tuần xuống thôi cái này thì có lẽ không phải bàn còn viên index xuống đến đâu thì chúng ta chờ quan điểm cá nhân tôi viên index sẽ xuống xuống sâu ấy nên các bạn hết sức cẩn trọng một khi dòng tiền đã rút ra rồi thì rút củi đáy nồi thì cái việc uh, giảm giá là đương nhiên sớm hay muộn trước hay sau thôi chưa kể kết hợp với sự hỗn loạn của thế, thế giới còn đấu bức tranh chung thì chúng ta biết rồi bức tranh chung thì rất là xấu không có gì tốt đẹp cả. nói như Việt Nam rất nhiều bạn rất là tự hào bảo Việt Nam tăng trưởng 2,6%. Bạn nên nhớ nhé. Chúng ta đang ở cái mức tăng trưởng trên dưới 7%, giờ về mức tăng trưởng 2% là thảm họa đấy. Bởi vì chúng ta đang là nước đang phát triển. Đấy, chúng ta phải hiểu nó khác hoàn toàn các nước phát triển rồi. Các bạn phải nhớ là như vậy. Chưa kể, theo chu kỳ hàng hóa, à, nông sản thiết yếu thì năm sau sẽ là năm bùng nổ của hàng hóa nông sản thiết yếu. Lúc đó lạm phát sẽ siêu lạm phát sẽ xảy ra đó thì cái việc mà chúng ta tăng trưởng thấp thế này rất có thể nó sẽ là một cái gì đó rất lớn ảnh hưởng rất lớn đến quá trình an sinh xã hội đấy ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân đấy không đơn giản đâu còn bạn muốn biết là tại sao chu kỳ siêu tăng trưởng hàng hóa thì bạn hãy sang thị trường hàng hóa mà xem phân tích chat nhá tôi không nói nữa đợt vừa rồi tất cả các hàng hóa đều tăng trưởng 30 50 phần trăm cá biệt có mặt hàng cao su tăng trưởng 130 phần trăm trong vòng 4 tháng thoát ly hoàn toàn khỏi vùng đáy tích lũy <clears throat> việc cả thế giới bơm tiền thì lạm phát sớm muộn sẽ xảy ra đấy có cái lạm phát sẽ ảnh hưởng nhiều đến nước nào thì chúng ta chờ xem ví dụ như người nghèo tám 8 90 thu nhập chi trả cho ăn uống thì khi lạm phát xảy ra sẽ cực kỳ khốn nạn đấy cực kỳ bị bần cùng hóa đối với người giàu có 5 chi trả cho ăn uống thôi thực ra lạm phát có ba phần trăm phần trăm đối với họ chả ảnh hưởng gì cả nó tương tự nước giàu và nước nghèo ạ chúng ta phải hiểu là thế lạm phát xảy ra nước giàu sẽ không ảnh hưởng nhiều nhưng những nước nghèo như chúng ta cực kỳ ảnh hưởng luôn không có tiền tích lũy cho tương lai đâu nếu mà lạm phát xảy ra lạm phát cao lại một lần nữa tái xuất hiện chúng ta hãy hết sức cẩn thận giai đoạn hiện nay cũng thế thôi rất nhiều à, bạn bảo là lãi suất đang thấp ngân hàng thừa tiền đúng nhưng chúng ta nên nhớ đây là thừa tiền ngắn hạn đây là thừa tiền, thừa giả tạo. Nghĩa là gì? Do tình hình dịch bệnh, các doanh nghiệp không có đơn hàng, ngắn hạn chưa dùng tiền thôi. Khi dịch bệnh được khống chế, các doanh nghiệp cần tiền để mở rộng sản xuất, cần tiền để nhập hàng. Lúc đấy lấy đâu ra tiền? Tiền rút đột biến lấy đâu ra? Cũng như bức tranh báo cáo lợi nhuận ngân hàng đợt vừa rồi nhé, chúng ta hết sức lưu ý nhé. Các ngân hàng báo cáo lợi nhuận như nếu chúng ta soi kỹ toàn lợi nhuận từ đầu tư tài chính. Đây là một trong những phép thử rất là nguy hiểm. Ngân hàng đợt vừa rồi mang tiền đi mua cổ phiếu, mua trái phiếu rất là nhiều. Đây là một bài toán rất nguy hiểm. <clears throat> Chức năng chính của ngân hàng không phải là dẫn vốn cho nền kinh tế, không phải dẫn vốn vào sản xuất. Bây giờ dẫn vốn vào các lĩnh vực tài chính. Chúng ta đẩy giá kích giá cao lên, chúng ta hạch toán, chúng ta báo lãi thôi. Nhưng khi mà thị trường sụp đổ thì ai sẽ là người mua những cái giấy tờ giá trị đó? Ai sẽ là người mua những cổ phiếu đó? Các bạn bảo Tây, đây chúng ta trở lại với giao dịch của tây chúng ta không nên mơ mộng đấy chúng ta nhìn thấy chưa 30 ngày liên tiếp không một ngày nào nó không bán dòng cả ngày nào cũng 300 tỷ 500 tỷ 600 tỷ bán dòng liên tiếp tây mua cái gì tây đang bán đấy tôi không hiểu cá nhân tôi cũng rất là bất ngờ tôi không bất ngờ về việc tây bán bởi vì khi giá định giá cao thì tây bán thôi nhưng tôi bất ngờ là tự doanh của các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư Việt Nam đặc biệt là các nhà đầu tư big boy Việt Nam kéo giá lên cao tôi không hiểu kéo để làm gì kéo là mục đích gì kéo để cho tây tranh thủ bán thế còn nay mai khi các bạn quay lại bán lên đầu nhau thì làm sao bản chất chúng ta đầu tư là đi buôn buôn là phải mua lúc thấp bán lúc cao còn đâu tôi thấy là cắm mặt vào mua lúc cao lúc thấp 600 700 thì hun nhau cắm mặt ra bán tôi cũng thấy rất là buồn cười rất lạ luôn có những ngày tây bán được đến 900 tỷ này chúng ta nên nhớ từ đầu năm đến giờ nha Tây bán hơn 30.000 tỷ rồi Tây bán dòng đấy điều đó chứng tỏ là mọi cái à, PR là Việt Nam tốt điểm đến của dòng vốn Tây nọ kia là không có ý nghĩa nó đang hoàn toàn hiệu ứng ngược ấy nếu chúng ta tốt Tây đã phải vào dòng rồi vào dòng 30.000 tỷ 50.000 tỷ rồi không phải bán dòng hơn 30.000 tỷ có lẽ chúng ta đang quá ảo tưởng <clears throat> con bảo uh, thị trường chúng ta rẻ không rẻ các bạn nhá PE của chúng ta hiện nay là 15,2 không hề rẻ đó so với PE các nước cũng không rẻ chúng ta không hề rẻ thị trường chứng khoán chúng ta không hề rẻ trong khi đó có rất nhiều cái chúng ta thua tè kém các nước khác <clears throat> đây là chúng ta tính là chúng ta tính ờ, PE chung toàn thị trường nhưng chúng ta biết là nhiều mã có có nằm trong đây đâu mà chúng ta tính PE chung toàn thị trường đấy ví dụ như đơn cử như VIX chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là VIX EPS có hơn 1.000 thôi PE của VIX đâu rơi đó 670 đấy Vietcombank này EPS có hơn 3.000 thôi PE cũng rơi vào hai mấy đấy GAT cũng vậy tức là PE các má lớn của chúng ta không hề rẻ trong khi nước ngoài họ mua bán họ chỉ tập trung các mã lớn thôi họ có mua 1.000 mã trên sàn đâu mà chúng ta tính PE 15 nếu tính riêng PE các mã mà Tây mua có lẽ PE của chúng ta phải tầm 18 20 rồi rẻ đâu mà rẻ không rẻ rất đắt là khác đó. Chúng ta nên nhớ PE của Trung Quốc có 9 thôi. <clears throat> Rất là khác đấy. Nên các bạn hết sức lưu ý. Tôi không khuyến nghị gì mua hay bán. Các bạn nên nhớ là như vậy. Thị trường tăng hay thị trường giảm tôi cũng không quan tâm lắm. Bởi vì nó không ảnh hưởng gì đến quyết định giao dịch của tôi. Đó. Tôi chỉ đưa ra phân tích nhận định, đưa ra cái góc nhìn để các bạn có thêm cái góc nhìn các bạn tham khảo. Thời điểm này tôi nhìn thấy phía trước là vực tôi thấy rất nguy hiểm thì tôi cảnh báo các bạn thôi còn đâu thị trường nó luôn vận động theo ý nó mà Đó. nhưng nếu quan điểm cá nhân tôi thị trường sẽ không tách rời được nền kinh tế thực sớm muộn nó sẽ trở lại với sự thật phú phàng là dịch bệnh rất là phức tạp các nước đang phong tỏa các đơn đặt hàng sẽ rất là khó khăn và ít đi đấy các doanh nghiệp sản xuất sẽ rất là khó khăn và như vậy tiệu chung lại là việc phục hồi nền kinh tế là không màu hồng việc những chỉ tiêu kinh tế chúng ta 7% 8% theo tôi là không thường chúng ta chưa biết bao giờ dịch bệnh được khống chế nên khi nào chưa khống chế được dịch bệnh thì đừng nói là làm ăn cái gì cả Đó. chúng ta khống chế được những các nước khác không khống chế được chúng ta cũng không xuất được hàng đi đâu cả cũng không có ai đặt hàng để sản xuất cả nên các bạn hết sức lưu ý nhé và cái môi trường lãi suất thấp này sẽ không tồn tại lâu sớm muộn nó sẽ gió sẽ đổi chiều rất là nhanh đặc biệt nếu các bạn vào trong thị trường hàng hóa các bạn phân tích các mã cổ phiếu hàng hóa các bạn sẽ thấy là tất cả mã hàng hóa đều rời khỏi khu vực vùng đáy vùng đáy tích lũy 10 năm và đợt tới các mã hàng hóa sẽ bước vào một chu kỳ nó gọi là rất là kinh khủng chu kỳ uptrend rất là kinh khủng đây tôi có thể mở qua một số chart cho các bạn xem thì các bạn sẽ hiểu rất là rõ thôi các kim loại quý giai đoạn vừa rồi tăng trưởng rất là mạnh nó là đại diện tiêu biểu cho thị trường hàng hóa thôi các bạn đợi tôi một chút đây là tôi chia sẻ góc nhìn cho bạn về thị trường hàng hóa đây chúng ta nhìn nhé cái quy luật của nền kinh tế nó mãi mãi là tăng trưởng thịnh vượng rồi lại suy thoái và trì trệ gần nhất chúng ta có 3 vòng quay rồi đấy giai đoạn tăng trưởng 90 94 thịnh vượng 95 96 suy thoái 97 98 trì trệ 99 201 sau lại tăng trưởng 2000 205 thịnh vượng giai đoạn 2006 2007 suy thoái 2008 2009 trì trệ giai đoạn 2009 2011 chúng ta trải qua giai đoạn tăng trưởng dài nhất lịch sử rất là dài 2011 2016 thịnh vượng giai đoạn 2017 2019 còn 2020 2023 dự kiến nó sẽ rất là phức tạp tôi cũng không nói nữa nhưng chắc là thế đặc điểm giai đoạn tăng trưởng các bạn biết nó rất là rõ Đấy, GDP tăng trưởng cao tỷ lệ thất nghiệp thấp sản xuất kinh doanh thuận lợi bất động sản tăng giá tín dụng nới lỏng lãi suất tăng Đấy, cổ phiếu tăng giá còn ngược lại đặc điểm giai đoạn suy thoái và trì trệ thì GDP tăng trưởng thấp đương nhiên rồi tỷ lệ thất nghiệp cao sản xuất kinh doanh khó khăn đương nhiên bất động sản giảm giá các bạn bắt đầu thấy bất động sản trong vòng một năm nay bắt đầu ngấm đòn rồi tín dụng thắt chặt hiện nay điều này chưa có thôi và giá cổ phiếu giảm đó <clears throat> còn việc chính phủ tranh nhau in tiền thì lạm phát sớm muộn sẽ xảy ra đây chúng ta nhìn lại giai đoạn mà covid xảy ra chính phủ in tiền vàng tăng rất là mạnh tăng 43% chỉ trong vòng mấy tháng thôi đó và vàng hiện nay đã vượt đỉnh à, theo thống kê lịch sử mỗi khi vàng vượt đỉnh lịch sử sau đó vàng sẽ rơi một nhịp điều chỉnh tầm 20 25% nhưng sau đó nối tiếp theo đó, sau đó mới là chu kỳ siêu tăng trưởng và tại sao vàng thường tăng trưởng siêu tăng trưởng trong quy kỳ thị trường suy thoái là bởi vì ờ, lúc đó nhà đầu tư lo sợ tiền mất giá nên tìm đến hầm trú ẩn an toàn không <clears throat> giai đoạn vừa rồi bạc cũng siêu tăng trưởng tăng trưởng 170% chỉ trong vòng 4 tháng tăng từ 11 lên 30 bạn phải hiểu kinh khủng và mỗi khi mà thị trường vào chu kỳ siêu tăng trưởng sau đó bạc mới là mới thật sự là một ngôi sao sáng đây còn trở lại các hàng hóa chúng ta nhìn này đấy hàng hóa đường đã tích lũy từ năm 2008 bây giờ trở về đáy 208 đấy giai đoạn vừa rồi đứng rất lâu ở 10 đợt rồi đường tăng một mạch từ 9 lên 14 15 tăng 60 phần trăm chỉ trong vòng 3 tháng đấy. kể cả lên 15 mới là đầu chu kỳ thôi đường nay mai còn hướng đến những mốc 25 35 45 Đấy là rất bình thường mà khi mà giá hàng hóa thiết yếu tăng thì đương nhiên là lạm phát rồi cái này là đương nhiên rồi đây chúng ta đang quy đổi bằng đô nhé chúng ta chưa kể nay mai Việt Nam đồng lại mất giá so với đô Đấy. cà phê không vậy các bạn nhìn thấy cà phê trở về cái giá <coughs> giá đấy đã tích lũy là 10 năm rồi từ 2008 đến nay mỗi khi chạm dưới 100 cà phê sẽ tăng rất mạnh trở lại và nếu một khi cà phê vào downtrend cà phê có thể tăng lại ba trăm rưỡi bốn trăm là bình thường Đấy, mức tăng trưởng 400% thì bạn phải hiểu lạm phát nó sẽ ở đâu không riêng gì cà phê đâu đậu tương cũng vậy thôi Đấy, tích lũy từ 207 này bạn nhìn đáy 207 là ở 800 giai đoạn vừa rồi đậu tương vừa nhún một nhịp đầu tiên đã lên 1001 rồi Đấy, từ 800 lên 1001 còn nếu ngày mai đậu tương tăng lên 1008 2000 là bình thường tức là tăng 3 lần bạn phải hiểu như vậy lạm phát nó sẽ như thế nào dầu đậu tương cũng vậy thôi giai đoạn vừa qua dầu đậu tương tăng rất là mạnh ta từ cái đáy 24 Đấy, tăng lên 35 Đấy, tăng 40 phần trăm các bạn biết là kết quả kinh doanh của Tường An thì phản ánh rất rõ điều này còn nay mai thực ra 35 vẫn là rẻ vì nếu đậu tương có thể lên 70 thì sao trở về đỉnh cũ đấy là rất bình thường <coughs> tiêu chung lại giai đoạn tới hàng hóa sẽ tăng rất mạnh hàng hóa tăng rất mạnh sẽ gây ra lạm phát đấy các bạn cứ nhớ là như vậy nền kinh tế sẽ phục hồi rất là khó khăn bây giờ đang lạm phát thấp lãi suất thấp còn khó khăn do dịch bệnh nên mai khi lạm phát cao lãi suất cao nữa thì phục hồi lại càng khó khăn do vậy bức tranh kinh tế vĩ mô không hề sáng sủa đâu rất là ảm đạm là khác ờ, các bạn giao dịch thời điểm này hết sức cẩn trọng tôi cũng không muốn gì thì các bạn mua bán mua bán nó quyền các bạn tiền tay các bạn được ăn thua chịu trong đầu tư ai cũng vậy thôi Đó. nhưng quan điểm của tôi là thị trường đang ở giai đoạn là phân phối rồi và dòng tiền lớn cũng đã rút đi rồi các bạn hết sức cẩn thận thế thôi đó là về VNDAX nhá VNDAX quan điểm tôi VNDAX có thể phục hồi hồi trở lên vùng 930 35 40 sau đó sẽ tiếp tục đi xuống thôi đối với VN30 cũng gần như tương tự VN30 có thể có phục hồi trở lên vùng 905 Đấy, sau đó vẫn cắm mặt đi xuống thôi dòng tiền thì rút ra rồi ở đây chúng ta nhìn ngay đóng cửa phiên buổi sáng đây 2.700 tỷ nếu trừ đi 400 tỷ thỏa thuận 450 tỷ thỏa thuận như vậy có 2.200 tỷ rồi, 2.250 tỷ rồi. vn 30 có 1.100 tỷ rồi. Đấy. sụt giảm hơn một nửa tiền luôn so với bình thường dòng tiền rút đi thôi dòng tiền lớn rút đi thôi giờ còn toàn dòng tiền coi ở lại thôi vật nhau chán là buông Chúng ta nên nhớ nhé, lượng margin đang ở mức kỷ lục 66.000 tỷ nhé. Khi nào giá giảm xuống 20 25% bắt đầu kích hoạt cái làn sóng hạ tỷ trọng margin thì thị trường mới chính thức hôn mê sâu. Đó, chúng ta hết sức cẩn thận. Hãy là người đầu tư thông minh. <coughs> Đây tôi sẽ điểm qua một vài cổ phiếu để các bạn sẽ nhìn rõ hơn thôi. Có gì đâu. VIX đấy các bạn nhìn thấy. VIX thì hiện nay không rõ xu hướng gì hết. VIX dùng để kéo chỉ số kéo trụ rồi khối lượng giao dịch VIX cũng không thể hiện rõ <coughs> bộ ba nhà VIX VHM cũng vậy Đấy, VHM thì thể hiện rõ xu hướng hơn áp lực bán mạnh hơn rất là nhiều Đó. Vinamilk này đẹp trai này Đấy. Vinamilk thì vừa chia chát nó cũng không được rõ lắm Vietcombank đi Đấy chúng ta có thể nhìn thấy áp lực bán Vietcombank không quá mạnh mà nhá Đấy, nên cái mức độ giảm Vietcombank không nhiều nó Vietcombank là thể hiện không rõ trong giai đoạn này áp lực bán không quá mạnh <coughs> GAN này áp lực bán của GAN mạnh hơn rất là nhiều chúng ta nhìn thấy đấy dòng tiền bắt đầu rút dần đi cùng với giá downtrend giảm dần xuống rất là mạnh BIDV này đấy chúng ta nhìn thấy áp lực bán rất mạnh khi BIDV ở trên cái vùng 40 42 bây giờ thì dòng tiền đang rút dần đi rồi BIDV thể hiện xuống tiền rút đi khá rõ CTG này rồi chúng ta nhìn thấy chưa cái áp lực bán rất là khủng khiếp khi CTG ở trên 30 Đấy. dòng tiền bắt đầu có dấu hiệu yếu đi Đấy đồ thị tuần thì nến bao phủ rồi ờ, chưa chắc rồi Techcombank Đây Techcombank thì chúng ta nhìn thấy ba cột khối lượng thần thánh đây đặc biệt là cột tuần trước khối lượng bán áp đảo luôn giá giảm cũng áp đảo luôn thần thánh luôn Đó, chúng ta có thể nhìn thấy khối lượng gia tăng đột biến sau một chu kỳ tăng trưởng mạnh lại ở vùng đỉnh đây là quá trình kéo xả kinh khủng luôn và phía trước là bầu trời Techcombank thì đợt tới sẽ đi về đâu chúng ta không biết được nếu các bạn nhìn tinh nhá đọc kỹ báo cáo tài chính Techcombank nhá Techcombank đang ôm 94.000 tỷ Đó, đầu tư kinh doanh chứng khoán và các giá giấy tờ giá trị như trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu uh, các loại nói chung là Techcombank như một quả bom nổ thật còn bạn nào nhìn hào nhoáng về kết quả kinh doanh quý 3 lợi nhuận từ hạch toán đầu tư chứng khoán quý 4 và quý 1 sang năm bạn sẽ thấy rõ ngay. Đó. Chúng ta đặc biệt lưu ý nhé, Techcombank tăng tăng về đầu tư chứng khoán gần 30.000 tỷ, một mức rất là khủng khiếp. Tôi không hiểu nay mai Techcombank sẽ giải tán tiền đó đi đâu. Đó. Không loại trừ trong những cái ờ, trái phiếu bất động sản sẽ có rất nhiều <coughs> giấy tờ có giá trị sẽ bị mất giá. Sacombank này. Đấy, chúng ta cũng nhìn thấy cái vùng phân phối khi Sacombank ở trên 13 này khối lượng tăng đột biến luôn nhưng mà sam Sambank vẫn còn chưa chưa nguy hiểm bằng tech chat cũng không xấu bằng tech VB thì đỡ hơn rất là nhiều ờ, đơn giản thôi VB là rồi không tăng nóng như thường lệ VIB thì cổ phiếu không thanh quản rất là khó nói nhưng có thể nói là khi việc dựng ngược từ 12 lên 34 quá nguy hiểm quý vị hãy cẩn thận SHB <coughs> thì sau giai đoạn gọi là kéo xả rất là khó nói đấy, chúng ta hay nhớ nhé nguyên tắc đi buôn tại sao các bạn không mua lúc cổ phiếu năm sáu này đấy mà tại sao chúng ta lại vào mua lúc 15 16 vẫn công ty đó vẫn ngân hàng đó vẫn lợi nhuận như thế đấy, chúng ta phải biết so sánh và chúng ta khi so sánh là một phép so sánh đơn giản thôi là đếm đếm như học sinh lớp 1 đếm thì thì chúng ta sẽ biết ở mức độ là nguy hiểm hay an toàn thế thôi mansa này tăng như một cổ phiếu penny luôn mười mấy phiên chỉ có một chiều tăng tăng một phát gấp đôi khối lượng bùng nổ đấy còn mục đích gì thì tôi không biết được cái này là của các anh tay to nhưng rõ ràng là sẽ rất là nguy hiểm chúng ta cũng nên nhớ nhân nợ của Mansa bùng nổ theo hiệu quả thì thấp đi đó. hiện nay đâu đó đâu chúng ta xem uh, à, mansan của chúng ta đắt rẻ thế nào pe bao nhiêu nào Đây, Mansan của chúng ta PE 26, 26 không hề rẻ, rất là đắt là khác. Đó. Tăng thì đúng kiểu tăng của penny, tăng một cách gọi là nếu dân kỹ thuật gọi là tăng vô học. Tăng không có bài bản gì cả. <coughs> Blue chip nhưng tăng kiểu penny, tăng kiểu đầu cơ làm giá, rất là rõ. nói chung là các cổ phiếu blue chip thì nó tương tự như nhau thôi tôi nghĩ có lẽ không nên xét nhiều nữa bởi vì cổ phiếu nào giống cổ phiếu nào thôi đó là quan điểm cá nhân của tôi tôi chia sẻ với quý vị còn quý vị sẽ tự lựa chọn tiền trong tay quý vị lợi nhuận hay là thua lỗ là quý vị tự làm tự chịu mà chúc quý vị có tuần sẽ giao dịch thành công